chào anh em nhá hôm nay là đề khối hai của mình nhá bây giờ xin chào anh em một cán ăn à, một bữa để rồi nhưng mà một tháng tám không mười chín tháng tám à đây ra đây đi ờ, tao xuống nào nhỉ tao lên đó nếu không thì cái nhất là các mày chào cái cương nhá đây là anh dần thì có dần gì nhá làm một bữa chén này có map hả chén này ơ ừ. đây đây không của tao tao lấy cái này hết đã à, ừ. tí tao dùng bát chứ riêng bỏ kim mặt mà riêng bỏ mảng mà <coughs> sơ sơ ơ đi đâu rồi bỏ mẹ cả hạch cả trắng rồi trong này rồi ôi lấy tiếng bổ sung đi à tiếng phúc phúc mà gì cần còn nào lấy cái này để vào dưới Dạ. ờ được mà ở đây chứ mẹ đó có có một like rồi cái đấy của tao cái đấy của tao like và đăng ký kênh hộ mình nhá để kênh mình có phát triển <laughs> kênh mình đang yếu này vào đây vào vào đây ạ ờ. anh ơi ở à, ờ, đây là anh em từ à, nằm mát xuống vừa vừa mới xuống đấy nha hả đúa ờ. ờ tao đi lấy đi đi lấy đi chị ơi tao quay tao muốn nhắn tin này Đâu? Chào uh, em Phương yêu miến của anh nhá. Mày gọi được không? Mày gọi cho tao nói chuyện. Chào Hà Thờ. Chào trai làng này. Nhà con chó suộn nhiều lắm. Tao không suộn à, tao không đi. Ok, đây chào tao trả lời. Em ở đâu vào đây với anh? Không, đây, mày nhắn tin thì tí nó vợ nó bảo là tao không nhắn. Mày phải gọi đây. Đối đi Gọi à? Sao ai gọi được tiền không? Chào anh em nhé. Thì cái nào không có. Chị lao lò gì nhỉ? Vina là cái nào Vina là cái nào? Vina. Mày mày gọi thì nó khác hiệu mà. Hello. Tổng kết rồi, anh nè. Con chó sủa nhiều quá à? À. <laughs> đây vẫn đang chọi đấy đây đang ngồi với anh em đây ngồi quá rồi đi đâu hả cái gỗ <laughs> thế thôi đấy tí gọi không mua sao đi bác đây đây đây ờ ô mua xe sải vào thế là đủ lắm đấy mày mày gọi gì mày gọi nó chửi thật đấy mày lên nó vợ nó chửi lên cho nó tỏi rồi số vợ nó cho kệ ờ, ờ, cho nó tỏi cái nào đấy để xài đâu để xài đây này hả vợ nó cho đi xuống cho cao ơi <laughs> nãy mua về nãy nãy mua về 5 lít về gần tí rồi ờ cái cái cái lúc này bảo mày là ờ. Lại, lại đi em Chị nào hả? Anh chế thôi ông ạ Lót đi Vào đây Chị nào hả? Vào đây Không phải Đang ở đâu ấy? Chị ở đâu ạ? Lấy điện thoại tắm mắt keo Ê, ê, ê Lấy tao là ai mua chuông nhá Đó, đó, mày cái người gần gần tao đây, người gần gần tao đây Tao luôn Ô, quần nãy đến giờ không ai xem mày người mày người dính dính tay quẩy á người sát sát vào đi à? em mà ngồi đấy cái anh quan mày hư bằng ơi Phương ơi, em đang làm gì ấy Phương? không cần cái máy quạt kia. Vứt túi ra. Cái máy quạt này. Ừ, chuẩn bị á. Vào trong này đi. Mày thì tao cắt thịt cho mày Thả pho đó Thả ờ. pho Ở nhà Ở nhà có một con chó hơi sủa Sủa nhiều lắm Nó không dám xuống Chén đấy sủa mà không dám xuống tao chịu thôi Cái này chén tao nhỉ ờ. Hả? Ô, oh, mày đi về đi. Ô, oh, mày về đi. Ờ, lấy lấy tầm lấy cái chén. Lấy cái chén đó, đó một tầm Lấy lấy một cái cho thằng Văn nào. Mày về phòng lấy mấy chén. Đâu, là ờ, hôm nay là to thế. Lấy kia thằng Sơn còn nhiều mà. Lấy cái chén này cho thằng Sơn. Chén á. Tao lời cái này thôi. Sơn kia. Tao tám tám là một Sơn. Thế. Lấy hai cái bắt cho hai thằng chúng mày đi, hai thằng chúng mày phía sau ấy. Đây có thế thì cho ta ta ta dùng cái này luôn ai dùng cái chén tao tao dùng cái này đây Đây đây. Hương ở đâu vậy? Tao là mày do đi tao đang quay này tao đang like thế nhá mày đang like gì youtube à ờ, ờ youtube ê có một like rồi <laughs> à mày mày lấy một cái bát rót rượu một, một người nữa khổ cái chân này thế nhỉ ô tao dùng bát này cho không người được cao quá chén nào này sao mà chén này chén này đi anh dùng bát đúa đấy chọn đúa đi quân ăn tối chưa quân mày nó mắt tỏi nào là người sẽ bị bắt kiếm à, thì mẹ thanh nó bảo là nó chắc chắn xuống thì mẹ nó đang nó là gọi từ trưa nay đến giờ dễ ra thôi hết bị chém đâu chém đâu chứ mua mày tặng đĩa cũng ngỏ ngồi đây đây cu dùng bắt này có bắt bắt nào anh bắt này không bắt nữa được nhiều hạnh phúc cho em mày mày mày rót cho vào trong cái bắt nữa ăn ăn mày gì đó nói nhiều từ nãy đến giờ à, chả ăn miếng thế nào nhá thôi thôi mày có mày ơi mày có cái chén mày cái gì nữa lấy cho thằng kia ấy thằng kia nó một mình ấy lấy lấy cái tao làm rượu nhá ừ. tao thằng kia lấy cái ba ờ mày lấy cái chén ờ mày lấy cái bát cho thằng nhà điên lấy cái chén này hello em mày rất nhìn đây nhìn đây nào ừ, ôi tối quá tối quá không nhìn thấy rồi bật máy ảnh lên đây là sơ mày anh em nha à nhá anh em ơi đấy là em dưới trọ nhà dưới chú ấy nếu mà anh giải thì xuống đây anh trước rồi chào cả nhà ờ xin chào nhá rượu ở trên kia lên rồi rượu ấy à, lên được vào đấy chào bạn tuấn anh ừ, chị lo ạ cổ đất kính ra bảo ơi còn nếu mà trao đổi thì à, nhắn tin à, để dưới để mình cầm à, vào nick à, vào à, Ô, đi mẹ thế là thằng này ký bản nhá thế là thằng mày với thằng kia không có mỗi thằng tao he tao he xong đấy thằng dạ, thằng mày dạ, dạ, thằng này thằng này thằng kia nhớ đấy mày mày mày cần cái kia xong có một thằng cần cái tiền đấy ôi chứ không biết đủ đâu <laughs> thằng này thằng kia hay kia không biết là a ba đi đâu hết rồi đấy hôm nay chả thấy a ba đâu đúng rồi à có mà vẫn a ba đây này vẫn có những người chơi chơi thì vẫn có nhưng mà những những người phong cách người chơi ai ơi người ơi ờ tao phải quay mặt tao đó liếu cái mặt tao ê có gọi thằng lửa bé không lửa không có số lửa à lửa giang á này không có số của nó có nhưng không có cách tiền người chơi số. ai đoán được người ơi bây à sai năm nay chia nó sai chi cùng mà cùng cái anh em ơi anh em ơi ô dồ phát nhỉ anh à? em ơi ơi một hai ba dồ hai ba dồ hai ba uống xuống bao cắt nhá nào, thấy kia, thấy kia. quá. Mẹ cái bát mà, tao cũng bát này. Ôi! Ờ, như nhỡ cày đấy. Hả? Lớp ba bố nó đang bắt tao không hiểu. Ở đây. mấy mấy thằng họ. chỗ này vẫn rượu đi. Đi làm. Ô, đi làm. Đi làm. Cái bát tao đầu rồi nhỉ. Bát bát này. Dùng chua. Cái này. Kia ơi, đổi nữa rồi đó cái đấy nước không phải rượu rất rượu bên kia nhá nước của tao là rượu ấy, thằng kim à, thằng kim nó rượu ấy. Ờ, rượu đấy có rượu đi có có cái bát nào thừa không hay là mày đéo dùng bát nữa ừ. không dùng bát sao này mày của tao lấy cái này đổ vào dưới cái bát nào Nhìn tìm thấy thôi sao này chán đấy không không không có một không có nổi một bạn nào vào xem luôn tự một câu nào là về nhà hết rồi ai cũng đi về nhà hết còn mỗi cái đội nát đi từ thế nào vâng cái gì đi nào đi có thi đâu không à mà này à, đang bị buồn không mười màu mà à, đánh đánh cái đang đến đất đường đang tiến lên mười hai thì ta ăn thì xong rồi không ờ, trả lời dùng chúng mày ơi dùng xương nhá bác yêu anh là sai nhá dùng cả đũa cả à dùng đũa chung dùng đũa nhá em bị ít đũa vui mà đây uống chưa không bạn ăn tối chưa yêu anh là sai mở lắm quay 10 phút chưa có ai xem đi ta xem cho nhá ở ờ, về vào xem đi quay này mới nổi tiếng rồi không quay không nổi đâu <laughs> đâu bảo nó đang đăng ký kênh của tao nữa đi kim mà đăng ký rồi mà mày bảo đi tao đang bảo của nó đang ký vâng, trường bác vâng, trường tao vâng, về nhà chưa xuống mày bảo thế nào ấy chán đến nhà quán rượu đi chẳng sẵn nào chẳng nào từ từ nha cái bát đặt thôi nhá à, tao một bắt đây uống hết rồi ở đây là mình uống tao bắt đây này bát can như nào chén to đây này Dạ. Ờ. cái tóc là từ đoạn này nó khắc thế nhỉ khắc mà chi xong là à? khắc luôn <laughs> đang đẹp trai nhỉ bây giờ đẹp trai hơn nhiều rồi đừng vuốt vuốt này chết lâu rồi ơi <laughs> chắc không ai xem chắc mình tắt mất rồi ơi chào hiếu nhá, hiếu đang đâu ấy ơi sao mày có cái kia bắn kệ không uống rượu đi rất rượu bên này nhá ai có ai có vật với lại này không đây là dữ liệu hết à dữ liệu hết kém thế có của tao bật sao ấy tao kém lắm mày hôm nay đi làm nhiều không có nhà tao tao lộn ba lần à, vươn từ nhà số à ừ hôm mà quán nhà mày á thằng vàng có có rùa nó thằng vàng có rùa nó bạn béo à có mà nó bạn béo có đây sau đây gặp anh em lên cưới thật là Tao tao tao không làm đâu, lâu lâu mới gặp được. Nhưng mà là năm thế sau. Sao vui á? À? Nghĩ rằng là phải lâu nữa đấy. Ừ. năm sau nữa thì thì chắc là sau chắn trong năm Bị... sau cha vẫn gặp một hai lần à, <laughs> mình có được làm việc đâu rồi chứ mà không được cho làm người cho cho đi chơi suốt thôi chứ bọn mày mỗi bọn mày không gặp của nó thì tao nhà tao ở gần thật hôm nào tao thích tao lại sang chơi <laughs> nhà tao cũng ở giường mà nhà, nhà, à? nhà chúng mày gần nhưng mà chúng mày sang chơi thì thôi mà ông ta anh em mình trong đất với này mấy bạn người ta là đông đủ thế đấy ờ. thế là không đông đủ đến là hôm nay em mình dô cái nữa ờ. à, đấy, đấy. cái nữa chạm phát tôi chạm được rồi à. con này là chạm được rồi à. mời bạn điếm gái này mai về nhà cùng nhau chứ mai nè mai chạm mai mấy giờ về mai chắc là xuống tầm ừ. à đi mẹ này biết ông già lắm như đấy cũng phải đẹp phút một giờ em còn hát hào mà à sáu giờ nếu nó khác dạ. kia đây đúng này điều này về bảo dô dạ, thế dô rồi ở ừ, dạ, nhà xuống đây anh đi chào anh nhá tao tao bố được nghĩa là tao bố từ từ rồi lâu lắm không nói chuyện với anh rồi đấy mình là ốm được anh chào bạn nhá đi anh đang bảo em xuống đây xuống đi ở bên dưới đội chú ấy bữa tổng kết của anh em ấy bây giờ còn nhớ về nhóm không như mong muốn rồi rồi đấy không có tin một mơ kia nó vòng cái chia rồi bây giờ có tin ai à cái gì chứ mày ôi đấy cái kì đấy nóng quá nhỉ bật quà đấy bật đéo nữa quật bé tí <laughs> bật lửa cầm cái này chân xong phết đấy bật lửa cũng cho lửa thiếu đéo tất cả đây là học 12 hết à có có hai bạn có hai bạn mười một có ba trung tâm trung tâm à? bạn này với bạn này trung tâm trung tâm dọc dưới kia xuống nhỉ tao biết để sướng anh không năm năm sau còn năm nữa dưới kia là biết đấy chú ấy quá đỉnh ờ, sướng nhiều ấy cân tỉa đâu mà chẳng gần cái không biết của à? mày à được à ờ, được ừ, chú tân bây giờ chú ấy con biết bài ừ. cường của mẹ ừ. mật khẩu đi cái gì con biết này mật khẩu này vivo sao mày phát một tám ờ, chào anh à, anh mắm nhá <laughs> mày biết đâu thằng nào mày chào ba năm rồi không gặp nhau nhưng mà chắc biệt danh thì vẫn nhớ anh à, cường sèng chào em à, anh mắm đấy được chưa kim tắt đó kim <laughs> <laughs> Nói quay còn có hai người xem bây giờ không có người nào luôn. <laughs> Ba chi tiết trên YouTube. Vào đấy dạ. dạ. ờ, Dạo này con cái nào rồi anh? Ờ kêu à bằng khen. Thằng thằng thằng mày chưa uống với thằng tao chiến nào nhá. <laughs> thằng mày. Tao thằng tao thằng tao không kiêng đâu. Đâu. Mình không gì. Tao cà bé phúc một Ê, mà nó chứ, họ cho tao. Chứ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ bây giờ Chào anh em nha. Anh có lao nó em mà lao nó tiêu mày. Đương nhiên là phải thế rồi. Đương nhiên là phải xóa. Ê, tao tới đẹp tao đẹp nữa. Đấy đó.

cái này ban nhau nè bởi vì giang giang hay đi ven tàu nó giang anh nó ven tàu nhiều lắm giang nó ngỏ lắm không phải không phải là em là in cái này cô ơi cho anh cho anh hỏi cái này bao nhiêu đấy mấy mấy hỏi mấy năm đi chúng có về điện thoại đưa mình không bảo đưa mình bắt tao cũng được cái gì đông á đưa đưa đưa đưa đường đường đường nó đường á nó đường nó tên nó tên tên lắm nó bị đường bị chín á chín mà ấy cho anh em ngồi chơi ờ. Ờ. không kém té tao cũng mời chém đọc về chính mà nó gì ở đây chơi thật ờ, sao này tiếng đông chờ đấy bye bye bye tao tao dạ, tao hơn đi tích mừng đấy tao với nó đi sang để tao cho mày đi ờ, tao biết mỗi câu này thôi <laughs> <laughs> biết này nhá bây giờ tao nói tiếng mông mày nhá ờ tiếng mông nói đi <laughs> biết tí rồi à... mẹ mày à? mày không có sẹo thì mày đâu, tao rất sẹo ở trên này chỉ là ra đây ra đây chưa kịp à giờ này giờ chứ hầu chiu hành thế à? chưa à chưa hả? giờ sơn họ là hành là là à cầu hầu chỉ tao hành sai giờ tìm mà <laughs> khá khá à. đấy mà cái đấy kia nó cái đấy mà đấy thùng đúng. nó lại khỏe chứ khỏe lắm giờ này khỏe như trâu Khỏi như voi ấy Còn đây là ruộng khỏi như voi Làm gì ờ, mình mình không biết mình không biết nói tiếng mông rồi mình phải nói tiếng kinh lẫn tiếng mông <laughs> giờ nói một câu tiếng mông trộn ba bốn câu à, nói một câu tiếng tiếng kiểu trộn ờ, hai ba bốn câu tiếng phổ thông mình nghe được đấy ôi mày đừng nói thế nhá ví dụ như bây giờ tao nói với thằng vân nhá Dạ vâng Giờ này hầu chữ à? <laughs> vẫn thanh thẻ ê. Vẫn giỏi tí Cái giỏi tiếng mong ít rồi à, nhưng mà mày mày chưa mày chưa giỏi thật thường luôn tiếng mong này chưa nó ở chỗ người mong mà nó chả biết à ờ, không nó ở chỗ người mong mà nó về đây năm lớp 10 nó đã ở với người mong đến 12 hai nên người mong nói kêu nào nó chẳng ừ, biết Tới nó thằng thừa đi đâu không thấy thằng thường Thằng nó về nhà uống rượu chúng nó chứ chắc nó có được. mình như tao một à, từ nhỏ lớn có bây giờ hoạt động của người mong mỏi con mình học cấp ba mình chơi cùng bọn mày. Ừ, mà ba thì lúc lúc mà nó hỏi thì sao có người nùng nhưng mà cũng chẳng biết mấy. Nhớ đâu mỗi cái câu năm lúc mày tình yêu dạy tao. còn đây là nhớ đây lâu nhất. Chưa làm đâu cao hâu nắt quá. <laughs> <laughs> Ờ, à còn nó tựa về đời đòn chết như là mất câu đấy như là lâu nhất với lại câu mấy câu cảm kỳ nữa cái gì à, cái gì ờ, cũng là tiếng là biết câu xấu chứ nhỉ hả câu xấu nhỉ biết cái này <laughs> biết cái xấu rồi tao có nhớ được cái ờ, cái đợt tao chơi với thằng Diêu tiếng đồng đầu tiên đợt đợt đầu tiên với tao nó bảo tiếng mong tao nói được đây ăn cơm nó nó nói câu tiếng đồng đầu tiên nhá mà chỉ không có hát mà em nó có còn bả đấy nó nói ra được hết nhá chạy nha, chạy ra hát mẹ này ha đây bình thường ừ, bây giờ mới mà mình nhìn ra ôi ôi đứa này cũng sườn thôi mà nè em mình thì anh em đứa này đây thường người em bên bên đây nhá đây vẫn thường một đôi sao đấy đây đây là nào kinh đi đấy kia tránh ạ kia đúa đây ăn là ăn kẹo thì có đấy để đấy ăn ở đây xem xong thì mơ mình ta sẽ ăn ăn kẹo nha sau này mình về mình bảo ăn ăn kẹo mình bảo là ăn kẹo mày em thi trong kia nhắc đi luôn ấy bỏ đúng rồi đó mời mời tất cả anh em nào nào ờ nó bụng nó uống nhiều quá nãy ăn cơm lại um, không nhá vâng vâng mặt phòng phòng hôm nay nó sớt cái cái dạ, này này dạ. không thì ở nhà là con chó ở chó ở nhà xuống không dám xuống mày thiếu rượu cho điên rồi điên lắm điên tao đừng lần này dạ, là cái này muốn lần đầu tiên đấy uống được tên á tao chỉ ờ, uống tí thôi không tao nhìn thấy lần này uống uống gì mà nó đỏ này mày mày cũng được cái thông cảm tao nhá như bạn ấy biết mà Thằng Thư mới biết á. Cái cúc của mơ mơ thằng có chín lâu ra, cái này chưa thuốc yếu rồi, tai cơn chưa thuốc tháo thằng thuốc chín này. Tí lẹ không đi được thâu đêm. Đúng rồi. Nhưng có một một con cá đấy chưa mổ. Hôm hôm ừ, qua nhá. Con cá chưa chưa chưa làm. À, à. khe mày mổ hộ cái này. Ờ, không làm cơ. <laughs> làm cho bình thường rồi mà. Không, à. mình không muốn thì mình phải làm thôi. Đúng rồi. Đấy, đấy cũng như... Ta đề nghị chúng mày lấy dao đấy vào đây, cắm điện lên đúng rồi tí đã bảo là tí hay ăn thì ai để vào trong không. nhưng mà moi cũng cắm điện lên đi để vào cái gì đã cắm vào cắm vào vặn cái này là có điện rồi rất chở bên kia đi em ai dùng túi ai dùng rồi nè ờ, kiếm Ôi, lấy bật lên kiểu riêng nhiều đâu Này, lấy cho vào đi Lấy cái môi ra Bật kiểu riêng Môi ra, môi ra Rồi, đi nước Ừ, ừ, sườn nhiều hết. Chào em nhá. Thế nhiều bao hôm. Cái đi làm nào của anh? À, lấy lấy kia, ông thịt à. kia về đây phát nào. Ông thịt này, ông cái này. Cuốn này em gái sơn à. Ông thịt, ông thịt. Cho chị em không ơi. Không phải đầu phú mà. Ôi rồi, nhưng mà này em mình chẳng có bên quý rồi. Cho nó ít. Thế là chén là vừa nó. Nó đấy chén là kiếm bao to thế mà. Bọn em ở nạp An á đâu nhỉ à, à xong rồi <laughs> dưới rồi cái điểm tí to bên kia à đúng rồi sơn này sơn lại ao đấy về năm ba bên kia nào kia xa đâu bình thường bọn em đi làm à lấy lấy để bên này một cái đi yêu thôi đêm nào thứ đi tao thâu đêm tao vào cậu thâu đêm xong chắc à? tối thôi tối mai tao mới về ờ. <laughs> ừ. Cò chết phụ ông mà Cò chưa mai tao chưa. Tính mạng. Cái mặt làm như kiểu thế đẹp nhỉ. Ủa Tôi chào tôi này quán rượu kém nhỉ. Giống tí. Ờ, Một cái cu ba mà. Sấy siêu. Vừa gần ấy, gửi mà hỏi trăng này, gửi mà hỏi trăng này, cho chồng trí <laughs> <laughs> cứ để với tất cả nha cùng mấy anh em mong uống cái này à okay. mong thôi bây giờ giấy nhiều cái đã quen đâu à đúng rồi mày mày có mày mong nữa đâu chứ mày phải mong bao tư bên kia dù à anh em đừng ờ. mình uống nhở thế anh em cùng ờ. uống nhở anh em đừng chửi mày đi à. có nha có nha kim bật kim bật kim Ừ. Lúc mà nhắn tin Ôi rồi sao á, chứ mình nhắn mà tất cả nha à mình tin siêu các bạn bạn tên gì nhỉ tôi tên là phúc phúc à ở bản nhỏ sinh năm tám à dạ. mình tên báo mình ở là sáng năm a mình tên là sơn ở sáng năm a cứ làm việc saya gitu ya. nha vậy giờ gì? Điêm, mà nhắm môi à? Ờ, rát ra bên kia đi. Không vui đâu. Ừ, được. Ừ mình thằng điểm rót hay sao mà của tao ấy <laughs> đi là té ăn không đây tim này anh cho ăn thế nào này mẹ ăn ngon thêm vào đắng ăn cái này uống cái này thì mình rõ ra vẫn có ướt nhưng mà chưa được cho mất tí nào được ờ. làm <laughs> ờ, cây kìa ờ. cây mà cô cây chứ cây ua cho lá đi <laughs> Đấy, kiểu gì thế? à bà mà. À. à Apa apa cứ mà. Đúng rồi là gì nữa? À nó cứ để mà. Tao mới đề nghị tao còn quên ghi cả. Ba ba năm điểm là. Bây giờ à, bây giờ à? anh cho bạn nhá. Anh cho vào một cái nhá. Hai điểm là sao ấy? Không, cô bảo là ba trở lên thì mới qua sao mà. À? trước tặng hai chuyển lên thì răng nào mà được nhiều người không được trước uh, một một phải mấy điểm qua để chết rồi sao mà một năm dạ. năm mình lớp mười thì bỏ chết dạ. thì, thì thì như là mồ dạ. mồ trở đi đau phải cha mạng trong đấy không biết năm nay nào nếu mà nếu mà mấy năm trước là một điểm dưới là qua để điểm một phải con mà một phải con qua một phải con dưới một phải con không đạt mà nhưng mà tổng tất cả được phải được năm năm điểm hay sao đấy đúng rồi tổng đấy. tổng là tổng tất cả ba ba ba điểm dưới ba điểm dưới đây bốn phẩy năm ba điểm dưới chú là hại rồi ôi cái thi xong rồi cái đợt kết quả thôi con chú này hại không đố năm sau thi lại toán ra được ba điểm và vâng, anh được hai điểm hai sáu không có lần nào xem ban ta chơi tay không làm không làm nào ba thi môn gì nhỉ kể chiều qua à? toán anh anh anh tao thường một không biết đâu thì cái môn môn toán này môn này mình câu câu thế môn này còn hạ ba tờ chúng năm câu xong hôm qua ta lại xem lại chúng tám câu mà nó chúng lúc này không chúng mà đâu mày phải xem chỗ của thầy trí ấy chỗ thầy trí hay nhưng mà có khi đâu không đúng dám không chỗ của thầy trí là thầy con dao con kia mà ngủ không con dao máy cái này chắc ngủ ngon hơn đấy không cái này không sát đâu cái này không sát đâu dao dao của mày đi thì trên kia kem kia vừa nay lấy xuống rồi có nhiều thầy thầy gì hộ cháu ơi ấy có là lại Ui, đang nhờ phải vào cái kênh youtube ấy vào kênh ờ, cái youtube chính thức kia à. cái đây có mấy lừa xe đấy có có lừa không lừa đâu không được À, mình, mình, mình Đáng thì đặt vào được nó quay đó Đó, ta thì vẫn được tầm khoảng 11, 12 câu Quái luôn thật Ôi, Ô mày Đây Tưởng mày có về rồi chứ Quả gì đấy Quả gì đấy Mẹ rồi kìa Đây này, nó vừa về vừa sắm bên này Ờ, bảng này vừa về Ớt quả gì đấy chết uh, chết bố kìa xem mà đúng bận đó để mà tao đón nhà chị rồi Vãi luôn à? Táo á? Quả gì đấy? Táo á? Đây, đưa đưa tao quả. Táo. Táo, táo. Đây, tao một quả. Chưa, Kim, Kim ơi. Kim ơi, cho xin quả nhất chưa? Kim, tao một quả. À, không không, tao tao lấy. Chứ cho có nhốt được đâu. Nó trong đây rồi. Đây là quả gì? Còn còn luôn. Quả mật gì? Quả mật. Quả mơ. Quả mơ. Quay vlog bà xuống đây. Đấy. Ngọc xí à, chẳng biết ngọc xí à lấy tao trăm ba chứ vãi lồn thật ai hai cái hai cái bóng mà ở bên trên xin nhang nó ấy bóng cái tí ấy. À, mày, mày cái này cái đấy mày sửa thì không không sửa bóng đen nó không không sáng này hai trăm á trăm ba rồi đi này cái này cái kia đi tí <laughs> này nó cháy này nó đen sáng này như bóng bay bị trăm hai chứ vãi lồn hai cái con thơ của mày ờ. làm đấy kể nó uống rượu ăn quả này đắng lắm chuyện chỗ này ngồi tí lớn thì bán kiểu một triệu chục căng này ai à quản <laughs> đâu sữa à để đây để đây ăn sao mai ăn vừa ăn lâu chưa vừa vừa rồi nhưng mà ờ, thêm một la rồi à, à, à đói rồi được cơn rồi Mặt đây. Ừ. Cô tao cùng chú tao đã hết một phép nó xuống mà căng nhỉ. Thế mình sẽ xem mới biểu. Mà em tay đến nhà bà đã Thôi. cái nhổ lạt ra không nhổ ra về. Cửa ấy. Hả? Là gì mà về đây gì ơi tao ờ, ngủ một lúc đi mua rau à. Đi đâu mày bị điên à? Yeah. Chưa tao ngó sao? Vâng. Có, con đây là cần gì đó? Bên trong đó chứ nào? Không, nay tao nghỉ về sớm nhưng mà Sơn à, à, thứ này thì cá ngon Sơn này à, à, Vài vài cái nửa ngàn đến cửi xá Nó sát vào đấy Rồi sát sát vào sao Không được. nó ngồi Lần lần không ngủ như này, đốt, hay bị đốt chân Làm rồi hết chưa? Sơn, nhà mày á? À? Về với hết hôm nay Mình có chín đào bọn à Đập kia Hôm qua cái chén là phải tôi đi một ca này cái chén này vì gặp gì thèm thèm nó xỉa đi mẹ vẫn chịu kém nhở dạ. nóng lắm buổi trưa uống cho kén hơn ai cũng một chén mà trả tờ nợ tiền chợ này hay à điều hòa này muốn mình cầu vàng tuổi tôi trả gió cho nó trả tôi sửa xe thì có tiền nợ tiền trọ cần giáo đồ mất tiền nợ tiền trọ nữa không mẹ cái còn cho tao còn <laughs> cho tao mang à, ba trăm về về đến đây sẽ sang đi sửa năng chụp ô mèo nhỉ <laughs> ngồi với ngồi ở dưới đây mẹ anh cẩn thận đó để ngồi đây luôn đây có ngồi đường không đấy đây đường mà lấy cái thế thường đấy đủ tao ấy lấy con thật để để cho nó xem như nào ấy ngồi cái đấy chán tao uống rồi <laughs> Đấy ngồi trên này đấy. này là nàng chuyển pha cũng mềm thằng à. Cho mình chú ngồi cũng ngồi. Nếu mà hơi bị sai ra. Nhịp vớ vẩn à, dùng đũa thì thì như thế nào? Trước trước ta đi về ông này có bảo gì không? Ông trước này. Có bảo gì đâu. Thằng Quang ở phòng à? Tiểu nó bảo. Quang nó bảo nó nạp chỉ. À? nhưng mà đặt chiều nó bảo mai nó bêu nhà gì không được nó ở nhà ở nhà sân thuận nhà từ từ ăn ờ, bận nào ấy à, nó không à, mày có người yêu cho lại ông thường không phải cho lại bình thường như nào vừa nãy bao giờ nó về đây ngủ mà à không bây giờ bao giờ là hai giờ hai giờ ngủ tao một tao mới về mà chờ chờ hàng phải không ờ không phải xe không phải ông thường vừa nãy tao gặp ở đầu cầu bằng ngô mà đi cùng ông ra ra à? như như không phải giảm ấy như là đi kiểu như kiểu đi cùng thắng mèo hay sao ấy đi cùng thắng mèo hay sao ấy dạ dạ ờ, hả tiếng bay á thắng mèo có chở hàm đâu chịu thắng mèo chở bò mà chén thôi nhỉ rảnh nhỏ đưa chém về sau thủy túc đi để mẹ ba chém vãi luôn ba chén tao đá nhà nhưng kép rồi mày đả nhà mày tao thấy là đây coi tao thấy mày đâu thì đâm lại một mình mày <laughs> tiếng này mới đẹp đều cơ quá thường à? có khỏe thế mà mình lấy đảo nhà đến một phép rồi. Hai thằng này. chưa, Được mấy kiểu anh ấy. Tao kiểu như tối nay mắt hàng tao vẫn rượu chém nhở. Thằng mắt hàng đua thôi. Không coi xem. Thôi không hôm nay. À? À?